ra sao nhìn quanh mình sao lắm thương đau khi không thấy người yêu trở lại tình không tìm ra dấu ban mai người không tìm ra dấu tương lai nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người gai nhỏ phương xa một xuân buồn có gió đông cô còn yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai nhiều lần chàng mong liễu trai nàng hẹn chẳng kiếm mà chàng thế không còn yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai nhiều lần chàng phần nghèo để rồi chiều nay nghe khô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây em sang sông hiu hắt mảnh trăng rơi sông còn đây mà người thương nào thấy chiều dòng sông đò ngang khơi đường phố Tôi lại gặp anh Giờ đây nơi quán nhỏ Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường Lối gầy về nhà anh hoa phường thắm Màu xanh áo người thương Nắng chiều đẹp quê hương Hay nhạc buồn đêm xưa anh trời đêm nay sáng quá anh chẳng như hết cười sau ngàn lá tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ Anh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay anh sống đời trai xưa núi đồi tôi viết bài cả xây đời mới bờ trẻ quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng trắng khuya sắp tan trên hè phố Thôi mình chia tay rồi mãi đây có về Quả cho tôi anh nhớ chép mãi nắng đẹp của bình minh đang hé chờ nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay gặp anh người chạy nơi chiến tuyến súng trên vai bước về qua đường phố tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ nhớ gì từ ngày anh xa mái trường nhớ gì từ ngày anh vui lên đường lối gầy về nhà anh hoa phường thắm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá anh chẳng như hết cười sau ngàn năm tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ ánh đèn vàng ngoài u vẫn còn đó bàn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay bài ca xây đời mới bờ trẻ quê hương tay súng anh gìn giữ tôi hát vang giữa đời để người vui thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng anh chẳng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mãi đây có về quà cho tôi anh nhớ trên mai đẹp của bình minh đang hé chưa nỗi buồn bụi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay bao năm rồi một ngày chưa sống xa nhau ngọn núi chia sông giờ này sao lắm thương đau mấy đêm qua rồi nghe từng lá rụng ngoài hiên non khói lửa anh còn hứa hẹn đời trai ra đi là để tìm ngày hạnh phúc tương lai trong bóng đêm em nhớ anh nhiều thế hoàng hôn khi nhìn mây tím anh ngờ mái tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây chúng mình đẹp đôi em ơi đừng tuổi đừng buồn cánh tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây dẫu cho núi lửa non mòn chúng mình còn thương chim khôn làm tổ vào mùa hoa lá mãi mình vui pháo nụ đẹp đôi như ý thắm bóng chiều chữ nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ ngày mai mình vui pháo nụ đẹp đôi như anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhân giấc ngủ đi tìm chim sao nữ ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho anh Trăng mùa thu lên cao, khom dừa xanh lão sao Anh cùng tôi chốn ngủ ra ngoài hiên lá đổ Trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò nay đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cũ thôi nở đành quên sâu xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn răng ngập những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn thù những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho giữa rừng khuya thác đổ anh còn nhắc thêm tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi họa trắng nở cuộc đời anh có thời gian qua mau tìm em nơi đâu anh về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa cũ thôi nở đành quên sao xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc như ôi căm hờn răng ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi, tôi còn gì cho em Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu diễn thù Những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết đến người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh quá đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếc thầy hỏi con thôi phố đã vắng thưa rồi biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lễ thế gió lành đâu tìm về làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết đến người quên biết nèo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà tiếc bước buồn thêm tiếc thầy hỏi con thôi phố đã vắng thưa rồi biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa ngày buồn dài lên làm rét mướt qua sông len vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai bị thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi trôi